sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh có thời gian dài gắn bó với chiến khu Việt Bắc suốt từ năm 1941 cho đến năm 1954. Do vậy, người luôn dành tình cảm cũng như sự quan tâm đặc biệt của mình đối với đồng bào các dân tộc nơi đây. Ông Quán Trí Khàng, một cựu chiến binh người dân tộc Nùng ở Cao Bằng, đã có vinh dự gặp Bác Hồ khi người về thăm lại Bác Bó, căn cứ địa cách mạng một thời. 1961 tôi cũng vừa tròn 17 tuổi và được gặp bác lần đầu tiên mà trông thấy bác rất là giản dị, ăn mặc tức là với một cái chiếc áo kaki tức là bốn túi cũng đã phai màu với chào với đồng bào nhân dân trong thôn bác Bó. Rồi khi đến rồi bác cũng đi bắt tay rồi lại đưa cho cụ ông cụ bà mỗi người từng à, điếu thuốc rồi xong bác mới lên cái ờ, bục tức là nói chuyện với đồng bào nhân dân thôn Đắc Bó. Cuộc gặp bất ngờ và ngắn ngủi nhưng đã tạo ra một dấu ấn sâu sắc đối với ông Khàng cũng như bà con nơi đây. Lúc đó là vận động nhân dân vào hợp tác xã làm ăn tập thể mà lúc đó bác muốn gợi ý là vào làm ăn tập thể mới có, có sức mạnh, mới có sức đoàn kết thì bác có sử dụng bằng một cái bó đũa tức là lấy một chiếc về bẻ cũng gấy hai chiếc bẻ cũng gây ba chiếc kẻ cũng gây ba cùng cả năm để bẻ cũng gây nữa đó là thể hiện để giữ đoàn kết thì mới thành công cuộc meeting học xong thì bác hồ lại vào thăm vào đầu nguồn thăm hang mà trong lúc đó bác lại trồng cây trúc tức là làm kỷ niệm cho tức là con bác bó để nhớ bác hồ và bác hồ sống mãi mãi trong ờ, sự nghiệp của chúng ta bác vào đến đây bác ngồi ở đầu nguồn bác làm một cái bài thơ 20 ờ, năm trước ở hang này đảng vạch con đường đánh người Tây lãnh đạo toàn dân ra chiến đấu non sông gấm vóc có ngày nay được tin ba hồ đã vĩnh biệt để xa nhân dân cho nên nhân dân bác bố cũng rất là cảm động mọi người cũng khóc mà nhân dân bác bố tổ chức làm cái lễ truy điệu bác tức là làm tại bãi cát suối Lenin và trong hôm ấy làm lễ truy điệu thì mọi người cũng phải kéo đến để mà dự lễ mà nhân dân thôn ba bố làm một cái nhà tang tức là theo dân tộc tập quán của dân tộc nùng làm một cái nhà tang cho bác rồi mọi người đến và thắp hương quỳ xuống đổi khăn tang rồi gắn ngay miếng vải tang bác tức là vần đỏ vần đen vào cái ngực đó là tình cảm của nhân dân bác bó đối với bác hồ nước mắt lăn xuống thôi thì không biết nói gì hơn bởi vì tình thương bác như là thương bố thương mẹ của mình toàn thể đồng bào nhân dân thôn bác bó quyết tâm tự hiện theo lời bác dặn tức là tự hiện đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết thành công thành công và đại thành công